sẽ tốt thôi em chịu đừng rồi lắm rồi em từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng em thấy em chẳng ổn chút. you Chocolate Chocolate. changing You know.